Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh thông tin Trai Quan Ngày mai thì chúng tôi không điểm tin Và thay vào đó thì ờ, chúng tôi mang lại cho tất cả mọi người Nội dung của những câu ca dao chế thời Covid Thì hy vọng rằng là với những câu ca dao chế sẽ mang lại cho chúng ta những niềm vui Và ngay bây giờ mình xin phép được đi vào câu đầu tiên nhé Ai đưa con sáo sang sông Gặp chốt kiểm dịch mất công bay về Cò về thăm quán cùng quê giãn cách xã hội chẳng về được đâu hay <laughs> là chiều chiều ra đứng ngõ sau nghĩ về covid ruột đau chín chiều thân em như thể cánh bèo ngược xuôi xuôi ngược theo chiều cách ly khắp nơi con cháu ba kỳ đứa thì f1 đứa thì F2 mày ngủ cho sâu Mẹ mày dương tính Còn lâu mới về Dù ai buôn bán trăm nghề Hàng không thiết yếu Đừng bê ra đường Chồng em áo rách em thương Khẩu trang không có Em tương vỡ mồm Người ta em ạ thì đây là những câu ca dao mà mình nghĩ là mình rất là sáng tạo nghe lại những câu ca dao tục ngữ như này thì mình nhớ lại cái thời mà mình đi học hình như là cấp hai á chúng ta có những câu ca dao những câu hát than thân những câu hát châm biếm ta nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa ha và nó lại phù hợp với cái ngữ cảnh à, với cái hoàn cảnh của covid bây giờ thì đây là một cái mình nghĩ là rất sáng tạo thân em như cánh chuồn chuồn sáng thì bay lượn chiều buồn cách ly người đâu gặp gỡ làm chi người về dương tính phường vâng. Hỡi cô tắt nước bên đàm Làm ơn lấy cái khẩu trang đeo vào Theo ạ à. Đèo cao thì mặc đèo cao Em nhờ ông ngoại được vào tim ngay Và cuối cùng này mọi người Trong trời, trong đất, trong mây Trong sao cho hết những ngày Covid Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem tin Hy vọng là video của mình sẽ mang cho lại cho mọi người à, những giây phút thật là vui tươi thoải mái trong những ngày tháng mình dịch ở nhà Xin cảm ơn, chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.